我会玩得嗌救命噶，绝对会。冇冇啊！哎呀，好黐线啊！即系左边喺度播啲片，喺度播嗰条女。咩啊？你唔识唔好乱咁噏啊！你知唔知咩嚟噶？六十五分钟系只提姆出嚟。系啦系啦。只提姆出嚟你要打死你提姆。 <laughs> 第三呢啦。 係話係有啲啲數據喺度㗎。嗰啲飛彈，去送啦，你去送我去收頭。呢個計劃係咪好完美先？feel 到㗎啦，而家先而家先講。哦，彈 game，你彈 game？喂喂喂，你可唔可以唔好企喺座塔隔離俾佢電咧？我想問你，大 game 都電死咗啊！我死咗啊！俾自己座塔電死。 Yo，what's up？你要加埋科加斯啊！啱先嗰波你知唔知啊？科加斯再加牙叔啊！加你欧仲有加你欧啊！加你欧唔会弹你嘅，咁我系空中死嘅，我系空中死嘅。我我我问你哋，你估我一冲埋去，佢会唔会即刻开招大打死我啦？系会嘅。 <laughs> 噶啦。全部臣服於我吧，我的黑暗會橫掃這個世界。好得意啊！Oh my god！哇哇哇哇哇哇！我屌啊！屌你啊！哇黑撚曬屌！啊！哇哇哇哇！我可以炸開嘅題目。係咪要？喂！哎呀，唔好啊！

喂，佢啲血好多喎！我一呢六五五，佢一呢千六。哦哦哦哦！殺人都殺唔到。哦哦。喂，你打重擊啦！嚟啊！我睇住呢個點死啦！我睇住呢個點死啦！嗱，再俾人今日埋，就一招大。喂喂喂！ 喂喂，会唔会多少少？唔得啊！入到去就死咗啦！边个戆居居玩玩一百噶？呢一百唔系人玩噶。嚟嚟嚟！我哋试下嚟个最最难嘅最难呢个一百唔系人玩噶，哇有龙添，仲使乜提魔啊？ 啲冇得擋噶喎，呢招呢招佢完美 combo。我夠啊！喂，打一場，我我我我知我玩咩啊？打一場，打一場，我知我玩咩？呢場我我知我玩咩？Hello，咁多位 Lulu，我係老子。咁今日我想講嘅咧就係哈囉威嘅全日制啦。咁前幾日我已經去咗哈囉威，咁樣玩咗入面嗰啲寺院宮殿啊、十六禁啊。